đời cho bố đi bộ đội từng giờ mẹ mong thời gian con nước xuôi dòng lời ru của mẹ ai đông tháng ngày à ơi con ngủ cho say lan môi chung chia ngâm đây lời